là vầng trăng nâng bước con những ngày thơ mẹ là vầng trăng dẫn dắt con trên đường đời mẹ là vầng trăng soi lối con qua bóng đêm mẹ là vầng trăng tỏa sáng mênh mông bao tình thương mẹ là vầng trăng mãi mãi hy sinh cho đàn con mẹ là vầng trăng nâng đỡ con qua thăng trầm mẹ là vầng trăng cho con hạnh phúc lớn lao trong đời là vầng trăng nâng bước con những ngày thơ mẹ là vầng trăng dẫn dắt con trên đường đời mẹ là vầng trăng soi lối con qua bóng đêm mẹ là vầng trăng tỏa sáng mênh mông bao tình thương mẹ là vầng trăng mãi mãi hy sinh cho đàn con mẹ là vầng trăng nâng đỡ con qua thăng trầm mẹ là vầng trăng luôn thứ tha bao lỗi lầm mẹ là vầng trăng lặng lẽ theo con trong âm cho con hạnh phúc lớn lao trong đời đã cho con hạnh phúc lớn lao trong đời